Hello xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video review Một địa điểm du lịch rất là hot Tài Hoang Không thể thiếu cho các bạn đam mê chụp hình selfie Đó là lò gạch cũ Tài Hoang Đây đằng sau mình là một cái lò gạch cũ Tài Hoang Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua bên đó Review một số địa điểm cho các bạn chụp hình Và mình sẽ cà kìa gái trong đó nha sau đó mình sẽ review các đồ ăn nước uống đó nha chúng ta đi thôi Okay. Rồi, ok bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bên trong để review cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Ờ, tách lượt mà lấy lượt đi. lấy. Ờ, bây giờ mình đã ờ, order nước uống rồi nha anh em. Thì đây là mình đã order hai ly cho mình và một bạn thằng bánh chiên. Ở đây thì ờ, mọi người nên đi chơi vào buổi chiều rất là mát nha. Và để mình đây như thế nào nha mọi người ờ, uống ở đây cũng đồ uống ở đây cũng rất là ngon nha mọi người <laughs> mình uống nhiều nơi rồi nhưng mà thấy chỗ này ờ, có vẻ là ngon đặc biệt dành cho bạn nào đam mê đồ ngọt nha ờ, cái này là mình order ly sô cô la soda nha mọi người có thể xem qua nhạc và giờ quay bằng mình sẽ đi lên trên ờ, nhìn xuống toàn bộ ở khu này để xem nó có đẹp như thế nào không nha anh em ở đây có nhiều cái lắm nha em ơi anh quay em có bị làm sao không anh dạ. quay em có bị làm sao không không đúng không không đúng không không đúng không bây giờ mình sẽ đi lên trên cao để review cho mọi người xem toàn bộ khung cảnh nha đây à, mọi người lưu ý một cái là nếu mà lên ở trên cao này nếu mà họ đang chụp hình rất là nhiều người ờ, sẽ rất là khó đi nha Ờ, không có gì để chụp hình đẹp nha ngoài trừ mọi người ờ, chụp chụp để chạy cao xuống dưới mình có thể thấy toàn bộ khung cảnh luôn rất là hùng vĩ vào buổi chiều ờ, trời làm cực kỳ bình yên nha anh em ok ờ, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người nếu mà người thấy hay thì có thể bình luận và comment chia sẻ video của mình để có được một làm video khác và mọi người nếu mà chưa biết tới địa điểm này có thể xem video của mình sau đó hãy tới đây để mà khám phá nha chào tạm biệt mọi người